sau 3 năm thì bây giờ mới được tổ chức lại và bây giờ rất là đông người ở đây có đến vài chục nghìn người cảm ơn 감사합니다.